các bác rất là hay hỏi em là cái nắp tài xỉu nhìn nó mắt thường này nếu như mình nhìn thấy người ta có nhìn thấy hay không thì em xin cam kết với các bác rằng nếu như mua cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này mà em không chỉ cho các bác cái chỗ nhìn thì các bác có để cái nắp bình thường như thế các bác cũng không thể nhìn thấy được và đặc biệt là đối với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này nó hoàn toàn không tăng tích nên là khi đi chơi các bác hoàn toàn có thể yên tâm về cái phần tăng tích và bác nào mà muốn được uh, tư vấn hay muốn được hiểu hơn về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này, các bác cứ liên hệ với em, số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo một trong hai số điện thoại của em ở trên. Em sẽ tư vấn cho các bác. Nếu không thì các bác lên cơ sở em. Em là Sơn Tài Xỉu ở cơ sở em ở bến xe miền Tây. Và sau đây em sẽ giới thiệu qua cho các bác các bác biết được hiểu được hơn về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này. Đây, đây là cái nắp các này, nắp đỏ rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó nha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 ở trong này em nhìn thấy có 5 có 3 553 tài nha các bác nha đó 553 tài chuẩn chưa ạ ở trong này em nhìn thấy có mặt 6 này mặt 6 mặt 5 mình nhìn thấy 6 năm là mình đã đánh tài rồi đúng không ạ còn một hột kia thì kệ nó đúng không các bác đó 65 lên tài 654 cái mặt 4 này và cái mặt nhất nó sẽ hơi khó nhìn hơn một chút xíu bởi vì là nó cùng màu với cái nắp này nắp này nắp màu đỏ mà đó còn mặt đen thì mình rất là rõ luôn nha các anh nha Ở trong này em nhìn thấy có mặt 2 5 nhất này các bác này 8 nước xỉu đó hai năm nhất tám nước xỉu được chưa ạ ba ba hai lại tám nút tiếp xỉu tiếp ba ba hai tám nút xỉu tiếp chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này thế nào rồi đúng không ạ